trúc mọc đầu đình Đến nay sao vẫn một mình Lá rơi rơi mãi thật buồn Nhìn người đi mắt anh tuôn sầu Áo anh nay sắp chị rồi Nhớ em anh nhớ một đời Cố quên nhưng mãi bồi hồi lệ nhòa Đôi mi ướt anh mỉm cười Anh đã yêu người rất lâu Sao nỡ quên thật mau Duyên nói à tình nói à Nay đã trôi về đâu trăng với sao cùng đến đây anh khóc cho ngàn mây em nhớ thương lòng vẫn vương nàng cứ sao người nỡ mang đi câu chia lìa rồi quên ý à, câu thề thương mấy à, cho nhiều để giờ người bỏ anh cố liêu phần xuyên mong anh ra rời lặng yên cách chia đôi đời em ở đây phương trời còn ai nghĩ tới người nắng khoáng lên u sầu chiến miên nỗi đau trong lòng mong phút giây yên bình dẫu mình còn nặng suy tư nhành hoa này úa sắc vương phai tàn tự xuyên chúng ta phai nhạt anh vẫn thương em nhiều mà sao em nỡ xi mặn mà khó quên giận lòng nhớ nên anh đi tìm người giờ ở đâu mà mình mãi trông mong người ơi người ơi đừng về anh đã yêu người rất lâu sao nỡ quên thật mau duyên nói à tình nói à này đã trôi về đâu trăng với sao cùng đến đây anh khóc cho ngàn mây đêm nhớ thương lòng vẫn vương nàng tình mình giang em mang câu chia lìa người quên ý à câu thề thương mấy à cho nhiều để giờ người bỏ anh cô liêu phần xuyên mong manh ra rời lặng yên cách chia đôi đời em ở đây phương trời còn ai ngay tới người đang tương lũ sâu triền miên nỗi đau trong lòng mong phút giây yên bình dấu mình còn ngại suy tư nhanh hoa này uống giấc hương phai tàn từ duyên chúng ta phai nhạt anh vẫn thương em nhiều mà sao em đã tình mình sang xa em mà câu chia lìa người quên ý à câu thề thương mấy à cho nhiều để giờ người bỏ anh có liêu phần xuyên mong anh xa rời lặng yên cất chia đôi đời em ở đây phương trời còn ai nghĩ tới người nàng tương tư quán nên u sầu truyền bên nỗi đau trong lòng mong phút giây yên bình dẫu mình còn nặng suy tư nhành hoa này hoa sắc hương phai tàn tựa duyên chúng ta phai nhạt anh vẫn thương em nhiều mà sao em nỡ